Chào các bạn Ngày hôm nay chúng ta đến với một chủ đề là Bưởi đường Bưởi tháng 10 Bưởi tháng chín sớm Và chúng ta đã rất quen thuộc với bưởi diễn Bưởi da xanh Hoặc là bưởi uh, diễn tôm vàng Nhưng một cái chủ đề mà Bưởi tháng chín sớm thì Có thể nhiều vùng chưa quan tâm đến cái cái bưởi này Thì ngày hôm nay chúng ta đến với một vườn bưởi Mà trên vườn này có khoảng vài trăm cây của nhà ông Nguyễn Hữu Quang ở thôn 6, Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội. Và thưa ông là với cái để đạt được một cái vườn bưởi chín sớm tháng 10 này mà đẹp và sai thì lại sai quả như này thì cái bí quyết trong cái giai đoạn này là gì? Bí quyết ở giai đoạn này là gì ạ? Bí quyết của giai đoạn này trong của tôi là tôi thưa với bà con là là mình phải chăm bón lúc chảy quả xong mình phải chăm bón rồi phun rồi bón tất cả các loại phân bón và lúc uh, phân bón xong và lúc bắt đầu là mình tỉa cành tạo tán này xong bắt đầu ra hoa ra hoa xong nó nghĩ là mình phải thu phấn xong bắt đầu phun thì nó mới được sai quả như thế này Đấy, à, với bà con là như thế và khi đã có những cái cái cái vườn bưởi đẹp như thế này rồi thì uh, một câu hỏi của khách hàng là Vừa rồi thì ờ, ở miền Bắc nước ta là có những trận mưa kỷ lục, mưa tới 10 từ 7 đến 10 ngày liên tục trong hàng mấy trăm tiếng đồng hồ như vậy. Mà vườn bưởi của ta ở đây là tại thời điểm này thì thấy rằng cái tỷ lệ quả dụng là không đáng kể. Vâng. Đấy. Thì cái bí quyết của mình là chống dụng quả ở đây là như nào? Ông có thể bật mí cho bà con biết là tôi nói bà con này trong thời tiết vừa rồi nó mưa 10 ngày thì là nó sẽ bị mưa muối và mưa axit thì trong trận mưa đó các bà con nó không không tìm hiểu ra là vì sao bưởi nó bị rụng và mưa nhiều nó rụng thế thì tôi sẽ bật mí cho bà con là trước khi mưa xong 10 ngày đó là các bác phải phun đặc trị nấm và đặc trị thối quả và chống rụng quả thì nó mới không bị rụng đấy là tôi xin thưa với bà con thế à, những cái đặc trị lấm ờ. Ờ. À, rồi, à. À, thối quả thối quả thì nó sẽ hạn chế dụng phải nó không? sẽ hạn chế dụng hơn là so các bà con không phun còn nếu các bà con là cứ càng không phun mà thấy nó dụng mà cũng không tìm hiểu nguyên nhân mà không hỏi an ai mà cứ kệ nó dụng thì nó sẽ dụng hết cả cây luôn vâng. Đấy. và để chứng minh cho cái việc mà nó làm dai cuống nó chống dụng thì chúng tôi có thể dung cho các bạn này đây nhé chúng tôi có thể dung này dung đấy dung dung thoải mái không dụng các bạn nhé thì ngoài cái việc mà à, phun thuốc lấm những cái nấm đặc trị ra thì mình có dùng thêm sử dụng thêm cái à, cái gì để cho cái giữ cái, cái, cái cho nó làm dai cuống để nó chống dụ quả không ạ? Thì tôi uh, sẽ có một cái phân bón là phân bón uh, của Sinic Sinicon Tân Phát Bắc Giang là tôi dùng cách đây là 3 năm nay rồi. Thì mọi năm mà tôi chưa dùng ấy thì nó cuống của nó rất bở đấy kể cả những lúc sắp sửa chảy quả nó cũng bở chứ không nói là giờ giờ chưa chảy đấy từ tôi dùng được 3 năm nay từ giờ là tôi thấy nó rất là dài cuống tôi dùng thoải mái nó cũng không dụng này bà con dùng, thoải mái không dụng còn bác còn các bà con mà không dùng phân bón sinic silicon tân phát bắc giang thì nó sẽ sẽ làm sẽ mở cuống hơn đấy nên là tôi khuyên các bà con là cứ phải là lúc chảy quả xong là các bà con nên dùng phân bón sinic sinic silicon tân phát bắc giang của bên công ty đấy. vâng và ở đây ờ, chúng ta nhận xét về cái mẫu mã quả mời ờ, ông phi hùng ông quay về đây để chúng ta nhận xét về cái đang ngắm vườn của anh đẹp vâng. quá vâng. để chúng ta xem là cái mẫu mã quả ở như này xin chào ờ, chị tân xin chào vâng. nhà. chào ông phi hùng à, ông có thể cho biết là cái mẫu mã của bưởi tháng 19 sớm này như nào mẫu mã quả bưởi tháng 10 này là đẹp rồi rất là đẹp quả đều đều vâng. dáng thế nào dáng quả thì chuẩn chỉ à. dáng rất chuẩn không bị dạ. sổ trái không căng, bị sổ căng quả căng mịn chắc quả ông um, um, quang ông có thể ngắt một quả ông, ngắt một quả để bổ đi đây nếu để mà kinh nghiệm ngắt quả bưởi thì em để ngắt cái quả đây, bổ, bổ trên đó à. trên quả đó luôn ờ. ngắt, đây để ngắt quả bất kỳ nhé phải ngắt cả lá Không cần, không không cần để bổ Trước hết là mình nhận xét ạ Mình nhận xét nhỉ Đây Quả này rất lặng tay các bạn này Chắc, chắc quả nặng tay dáng cân chuẩn ừ. vỏ mỏng vỏ mỏng da nó mướt <coughs> đây đấy dáng cân chuẩn rất là đẹp mà nặng nặng chịu tay nặng như thế này nhưng mà mình dùng thoải mái không dụng vì nó có chức năng là làm dùng cái phân xịt nó làm ra cuống từ sau đây thì à, mời các bạn chúng ta đến với cái phần bổ bưởi để xem cái bưởi tháng 19 sớm này xem chất lượng nó ra sao các bạn nhé Tôi mời cả nhà ra để thưởng thức ờ, giống bưởi tháng 10 chín sớm Vâng cái bưởi ờ, tháng 10 chín sớm này nó khác gì với bưởi diễn ạ? Ờ, nó khác với bưởi diễn là nó ăn sớm so với bưởi diễn là một tháng rưỡi à. Cái vị nó cũng khác Cái nhất, cái thứ hai là vâng. nếu mà ăn bưởi thì tháng 10 chín sớm này nó nó không có vị he nó không có vị đắng Cái nhất, cái thứ hai là nó này uh, ờ, không bị gạo à. Không bị gạo trong quả bưởi Vâng không bị mà nó lại không bị có giống ruột mà nó lại để thời gian để được nâu như bưởi diễn luôn vâng thời gian có thể đến từ nay đến tết thu hoạch vẫn được chị ạ vâng ạ tức là đến tết thu hoạch thì cái bưởi này vẫn ngon vẫn Đấy. ngon nó thu à. hoạch như bưởi diễn cũng được mà vâng. chảy sớm cũng được à hay quá vâng. vâng các bạn thấy này cái vỏ của nó mỏng tang này mỏng dính như bưởi diễn đấy cái cùi của nó này đây, cũng mỏng cây cùi cũng mỏng dính các bạn này đây nhé vỏ mỏng cùi mỏng mỏng dính luôn đấy đặc biệt này thì nó không thơm như bưởi chị có nghĩa là nó nếu mà để đến lúc mà mình chảy được mà chín ấy, thì nó chỉ là màu nó chỉ là hơi vàng vàng kén thôi à. còn nếu mà bưởi diễn ấy, thì nó lại là vàng đậm vàng óng vàng óng hơn vâng. còn cái độ thơm thì của bưởi tháng 10 này, này thì nó đã thơm được khoảng 6 phần thì bưởi diễn nó thêm thêm à, thơm được khoảng 10 phần so bưởi diễn 10 phần cái này chỉ được 6 đúng không 6 phần thôi à. so sánh với cái từ từ từ từ đây đây thưa các bạn nào và bưởi bổ ra thì nó nặng lắm ạ nặng chịu luôn rất là to như thế này Chắc. và tôi có thể so sánh với một cái quả bưởi trên cây đây mình có thể so với quả này Đấy, mỏ mỏng các bạn này gần bằng nhau nhé gần bằng nhau vỏ mỏng dính chứng tỏ rằng quả bưởi này sọ rất to vỏ rất mỏng đấy sọ to vào mỏng mã đẹp đấy đây vâng. đây là nhìn thấy thấy cái cái cái, cái ờ, múi của nó đã nó đang cân nhìn thấy nó cân đấy anh quan bóc thử cả nhà bơi cả nhà đừng đừng, đừng bóc không chung đừng đừng bóc, này. bóc một múi à bóc thế này này bóc một mũi à? đầu tiên là bóc thế này đã đấy chứ té té đi bóc một múi nào để đều đều bóc kéo bóc kéo bóc để cả hạt nhé bóc để cả hạt đây chị này để cho người ta thấy này đây muối khá là đồng đều các bạn này muối khá là đồng đều đấy tôm thì nó không được vàng sẫm nó không được vàng sẫm như là như bưởi diễn như bưởi diễn đây cái muối bưởi của nó như này nhưng mà tôm nó bóng và mọng nước nó rất là mọng nước đấy chung bóc một muối đi ừ. lấy mức khác đi mới không đẹp đấy nó rất là mọng nước đừng một hạt đây ít hạt lắm này chị ạ vâng đẹp không đây đây các bạn này con tôm này nó mọng rất nhiều nước nó ráo tôm ráo tôm nhiều nước mọng tôm và nó thì không vàng như bưởi diễn Nhưng mà nhìn thế này là mình cũng cảm nhận được là cái Con tôm này nó cũng Ăn nó cũng rất ngọt rồi đấy Đấy, rất là ngon đấy các bạn ạ Và sau đây thì mời Vâng, mời cả nhà nhé Mời cả nhà nhé, cả nhà nhé. Tôi xin phép cả nhà làm Mời các bà con nhá Để cho chúng tôi <laughs> tháo khẩu trang ăn thử <laughs> Để xem là Lúc Covid thì ngồi xa tí vậy Nước Vâng Xem cây bưởi của tháng 10 chín sớm này nó như thế nào Nhìn hấp dẫn quá cái này ừ. nhá chảy xong khoảng chục ngày trở ra nó héo không ngọt nữa anh em mình đã ăn ở trên cây luôn, đúng rồi nó ngọt này vâng ngọt. tí xuống cái vườn dưới kia nó còn ngọt hơn đây nhất. là mấy thằng bạn em mới vào ăn thử chị ạ ông ơi ông chở cho tôi năm quả và chúng mày cứ tham đấy vừa mới phun thuốc vào đâu đòi ăn rồi có ông ăn thử ngọt quá anh ạ mà ra nó vặt bất kỳ vặt quả nào cũng được vặt cái quả mà ra nắng nhiều nhất ngọt lắm ngon các bạn ngon ngọt ngọt đậm luôn nó không giòn. thơm nó không thơm, được thơm như bưởi diễn tôm giòn dạ. vâng nhưng mà ngon ngọt đậm tôm giòn nhiều nước nhiều nước hơn bưởi diễn vâng ăn rất ngon các bạn ạ bưởi diễn tầm này là chưa ăn được bưởi diễn tầm này dạ, chưa, được chín. vâng đâu phải tháng dằm uh, tháng 11 trở ra bắt đầu ờ, chín ừ. nói chung là tầm tháng 10 này mà đã có bưởi ăn như này là tuyệt vời rồi thường là ăn những cái giống bưởi khác nó hay bị he đúng rồi nhưng bưởi này không he he hoặc là hôi hôi đấy nó là bị đắng đắng nó bị đắng hôi đấy là cái bưởi mà... cái bưởi loại bưởi đó là bưởi có dầu vâng chất dầu cao ừ. nhưng mà bưởi này rất là ngon các bạn ạ đây múi nó khá đồng đều và múi dài như cái lược đây các bạn này múi dài như cái lược khá đồng đều như này đấy. rất là ngon các bạn nhé đấy còn uh, mua như thế nào giá ra sao thì tí nữa còn phần cuối video thì chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn Vâng, để có được những cái vườn bưởi xinh đẹp và được thu hoạch trong giai đoạn này mà mang lại một cái chất lượng cao và hạn chế rụng cũng như là hạn chế những cái khô quả hoặc là cái gạo ở trên trên tôm thì cái kỹ thuật của mình ở đây là gì ạ? Với cái bưởi ờ, tháng 10 chín sớm này ạ. Kỹ thuật của tôi trước tiên là tỉa cành là đầu tiên còn cái vừa nãy nói về cái dụng quả thì thì là, là giờ dụng quả thì tôi sẽ nói với bà con là tôi trận mưa vừa rồi là sẽ mưa 10 ngày đó thì các bà con là tách mưa xong là các bà con phải nên mua thuốc nấm đặc trị nấm để phun vào cho nó chống thối quả và nó chống dụng quả còn nếu các bà con mà không mua nấm mà để cho nó đỡ bị thối quả thì sẽ các bà con sẽ dụng hết cả vườn bưởi luôn vườn bưởi hết dụng dụng sẽ dụng hết trong một cái cây thôi nên các bà con mà phun thuốc đặc trị nấm vào nữa thì nó sẽ không bị rụng vâng à. tức là để chống rụng chống thì rụng là phải phun nấm cái ờ, đặc trị của thuốc nấm. nấm thì ờ, thì ở phần cuối video chúng tôi sẽ hướng dẫn là phun như thế nào bằng thuốc gì à. thì ờ, sau các bạn nhé thế và bây giờ cái phần tỉa cành thì tỉa cành thì ông <coughs> tôi xin thưa với bà con như tầm giờ ấy thì các bà tỉa cành thì nó tỉa làm hai đợt <coughs> cái đợt giờ thì các bà con chỉ cần tỉa qua thôi những cành nào nó mọc trong thân này đây những cành nào nó mọc trong thân đây những cái cành này thì các bà chậm con lên, chậm lên. từ từ nhé các bà từ con từ. sẽ cắt bỏ từ từ Đấy. này đây ví dụ như là cái cái cành này cái cành này Đấy. từ từ từ từ từ từ chưa chưa chưa các bạn các bạn để những cái cành cho các bà con mình thấy đấy tức là trên đấy. những cái cành mà nó đeo nó đeo quả đeo cái xem nào chúng ơi đấy nó đeo quả này giữ à đây giữ giữ giữ đây đây nhé để cho bà con chúng ta nhìn được rõ thì trên những cái cành bưởi mà nó đang rất là sai quả như thế này nó đang sai quả như thế này thì nó lại có những cái cành, vượt cành vượt này cành vượt như thế này với cái cành vượt đây cành vượt đây đấy, này cành vượt này rất là tốt cành này vâng thì đấy. mình phải cắt bỏ cái cành đấy đi đúng không vâng, đúng rồi phải cắt bỏ đây đấy. tôi cắt cho bà con nhìn này mà các bà con trước khi cắt ý là các bà con phải cắt sát vào đây này cắt sát đấy còn bà con đừng cắt để bớt lại thế này à. bớt lại như này mà nó còn hai cái nhánh này nó lại mọc tiếp nó lại ra độc tiếp này nó lại phát độc tiếp thì các bà con phải cắt sát thì vào đây cắt sát vào thân này đấy, đấy. Còn cái mối này sau là độ khoảng mấy tháng sau bắt đầu nó liền lại à. nó liền lại chứ bà con không để bớt lại một phần hai phần nếu bớt lại thì chất dinh một là nó lại tỏi mầm trước vâng. hai là chất dinh dưỡng nó lại đưa lên đây thì nó lại rút được quả ra nó rút được quả này ra đấy thì cái độ đường của độ ngọt nó lại mất đi à. thì nước nó lại đưa lên nhiều đấy, đấy. các vâng. bà con phải cắt thịt này thế nào một thời gian sau đó liền cái chỗ này vâng. đấy. Ông ờ, cắt tiếp tục đi ạ. Đây. Đây như cành này là cắt. Đâu ạ? Bà con đây nhá. Cái cành ba cạnh thế này. Đây cái cành này cành ba cạnh này các bà con nhìn nó ba cạnh như này. Đây. Đấy, ba cạnh giác đấy. Này hình tam giác đấy. Đấy các bà con này. Cái cắt. cành Đây, đấy. Cái cành như thế này các bà con này. Đấy. Tức là cái thân của nó không tròn. Nó không tròn. Thân nó bẹt, nó có ba cạnh đây. Đấy, ba cạnh đây. Cắt. Đấy, một cạnh, hai cạnh và cái cạnh bên này nữa là ba cạnh. Đấy. đấy thì mình phải tìa à, cắt bỏ cái này đi cắt bỏ cái cành này đi vì những cành này vô dụng Đúng không hút hết chất dinh dưỡng hút hết chất dinh dưỡng của bưởi nó gọi là cành đọt vâng thì những cành đọt này nó hút hết dinh, chất dinh dưỡng chính vì vậy mà có những vườn, vườn bưởi đẹp long lanh nhưng mà không ngọt không ngọt Đấy, là do hiểu được. chúng ta bón phân tức là thứ nhất là chúng ta bón vào cái giai đoạn mà chuẩn bị thu hoạch lại bón tiếp lại cho tiếp phân lại, này lại và bón tiếp phân này nhưng có nghĩa là các bà con phải bón tỷ lệ kani cao đạm lân thấp vâng thì nó mới không bị bị bị bị bị cái cành này mà vâng. nó không vâng. bị nước nó đưa lên mất còn nếu bà con mà bón thì đạm mới nâng cao thì nó sẽ đưa hút lên hết lên đây nó không tập trung vào cái quả nữa không thì quả bưởi của bà con nó sẽ bị nhạt vâng đấy. đấy nó sẽ bị nhạt và nó thậm chí là nếu hút nhiều quá nó còn bị khô bị gạo khô, quả nhé quả sẽ không đấy. đủ chất dinh dưỡng nó sẽ bị gạo quả vâng và, tiếp tục quả. ông có thể thực hiện cho thêm một vài cành nữa để cho đấy. bà con cành lộc đông đấy chậm chậm này chậm này cành này cành lộc đông nhá bà con này từ từ nhá đây với những cái lộc đông như thế này à. phát lộc đông là phát vào mùa đông thì với những cành này chúng ta cũng phải tỉa bỏ phải tỉa bỏ chứ không được nên để vâng có các bà, các bà con có để đi nữa thì quả này nó cũng không bao giờ nó mang quả kể cả mai kia nó tròn cạnh nó cũng không mang quả à, vâng. cành đây là cành sinh trưởng chứ không phải cành sinh sản vâng cho nên là các bà con này nên cắt bỏ vâng đấy, đấy chúng ta đấy. phải cắt bỏ còn cái cành này thì là bà con phải nên để này cành này là cành sinh sản vâng đấy thì bà con phải nên để bà, con không nên cắt bỏ đấy bà con ừ. phải hiểu thế và những cành sinh sản này thì sau này nó sẽ cho ra quả cho nên là chúng ta phải để có nhiều trường hợp nhà vườn là cành sinh cành sinh sản thì lại cắt bỏ cắt bỏ còn cành, còn cành trường, sinh trưởng thì, thì lại, giữ lại giữ lại cho nên nhiều vườn rất là tốt nhưng mà hiệu không có quả không, không có quả, quả. Đấy. Đấy. bà con phải hiểu được cái đó vâng đây như hai cành này nhá hai cành này đây cái cành này từ từ đây. đây như hai cành này nhá vâng đấy thì bà con phải nên cắt bỏ cái cành này từ từ nhé đây đấy cắt bỏ cành Bên này trong bỏ, trong bỏ, hai bỏ kéo ra trong cái cành như thế này bây giờ nó đang đeo quả đây các bạn này quả đấy. đấy nó đang đeo quả đây thì trong hai cái cành một là cái cành này cành này đấy, hai là cái cành cành đấy cành này sinh trưởng này thì ta phải cắt ta phải bỏ cắt cái cành này đi đấy, đấy. thì cái cành này cứ lại cành này thì sang năm nó sẽ ra quả. Sang năm nó sẽ ra quả. Còn nếu các bà con mà không biết là thôi, nó bé thế mà cắt bỏ. Nó xấu như này thì cắt bỏ đi. Thì sang năm các bà con sẽ mất, các bà vâng. con phải giữ lại, sang năm nó lại ra tiếp. Vâng. Nó lại ra quả tiếp. các bà con phải hiểu thế. Và sau khi mà bà con cũng đã biết được về cái kỹ thuật ừ, cắt tỉa cành tại cái thời điểm tháng 10 sau những trận mưa lớn uh, hoặc là trong giai đoạn à, quả đang chuẩn bị thu hoạch thì chúng ta đến phần nhận xét với về cái lá của nó vâng thưa ông thì um, ông có thể cho biết cái quy trình là ông bón phân ở trên cái vườn bưởi này như thế nào mình bón phân như thế nào à, tôi xin thưa với bà bà con nhá cái phân này cái cây bưởi làm sao lá nó đẹp không bị lỗi như thế này thì trước tiên bà con chảy quả xong Đấy, các, các bà con phải bón đủ phân NPK này bón do này bón ờ, đỗ tương này bón ngô này đấy phải thêm cả phân bón ông kể <coughs> chi tiết ạ ví dụ chi như là là phải bón cả phân sinic silicon tân phát bắc giang vào đây nữa thì nó mới đẹp được cái nhất cái thứ hai là bón dưới gốc và phun cả trên lá nữa thì nó trên bên công ty sẽ có cả cái gói phun trên lá tiếp đấy thì các bà con phải phải, phải phun lên thì cái phân bón sinic silicon tân phát bắc giang này nếu các bà con mà không dùng thì cây nó sẽ bị sâu bệnh nhiều còn nếu các bà con là dùng thì nó sẽ giảm được 7% so với cái cái không dùng ờ, không dùng silic silic vâng. đấy cho nên các tôi khuyên các bà con nên dùng silic là cái nhất bón để cho bón vào thì cây nó đẹp quả là thứ nhất cái thứ hai làm dai cuống cái thứ ba làm lá đẹp đấy còn nếu các bà con mà không dùng thì không bao giờ quả ngon dai cuống và lá cũng không bao giờ đẹp được thì tôi khuyên bà con nên sẽ dùng silic Vâng. Thế là những cái quả kệ là anh vặt bớt đi rồi vặt bỏ hết mà vẫn sai là. Vẫn sai, không để. Thế anh anh có thể cho em biết với cả mọi người biết là cái quy trình bón phân của anh. Cụ ờ, tôi nói với bà con này, quy trình bón phân của tôi như một cây bưởi trên như một cây bưởi và tất cả đang ngồi ở đây. Cây này nó khoảng ra 200 hoặc là hơn 200 gì đó là vì tôi không đếm. Hơn Đấy. hơn 200. Nó phải tầm hơn 200. Ờ, vì nó sai Thì tôi xin uh, nói bà con này, trước khi các bà con chỉ trước khi chảy quả thì các bà con phải đoán này trên cây là nếu, nếu nó có bao nhiêu quả ừ. thì bà con sẽ bón theo cái quả ừ. đấy thì số lượng như cái cây này của tôi nhá là đang trên cây là 200 quả này tôi gọi 200 quả có thể nó hơn ừ. thì các bà con bón lần đầu tiên chảy quả xong là bón này bón bón lót đấy bón lót đấy thì các bà con phải bón là NPK ừ. NPK của nó là à, đạm hai đạm 20 nân 20 ừ. kani 15 Ừ. thì là NPK các bà con phải bón một cân rưỡi NPK này hữu cơ vi sinh 5 cân này ừ. Ờ, đỗ tương nghiền nhỏ ra một cân rưỡi ngô một cân rưỡi đấy còn à, phân ginic thì bón một cân rưỡi phân silic silicon tân pháp bắc giang đấy đấy là bón lót cho đợt đầu bón lót cho đợt đầu nữa mới lại là do cho bếp cho bếp bón cho bếp bón bao nhiêu cân cho bếp này còn tùy theo tải nếu một tải thì bà con bón ba ba cây được mà ừ. hai ừ. cây được ừ. đấy thì tùy theo bà con ừ. đấy còn cái chấu gà thì các bà con là phải ủ khoai mục trước ừ. phân gà đấy phân gà đấy vâng. chấu gà bà con phải ủ khoai mục trước vâng. đấy thì bà con mới bón chứ bà con không được mua về người ta mua về người ta trở đến cho bà con mà bà con bón ngay bón ngay nó sẽ bị hỏng bưởi cái ừ. chấu gà nó nóng nó ừ. sẽ hỏng dễ tôm nó phát dễ tôm ra nó sẽ hỏng và với những cái phân gà hoai mục đó thì một cây gốc như này thì mình bón bao nhiêu cân? Một cây gốc như này nếu một cây 200 quả vâng. thì bà con phải bón một bao. Một bao 20 cân. trung Một bao trung tầm bình 20 cân. 20, 20, 20 cân. 20 Đấy, đấy. 20 25 cân. Thì các trước khi các bà con bà ờ, bón ấy thì cứ các bà con bón thì cứ từ gốc cách ra là khoảng 5 60 phân. 5 60 phân có nghĩa là từ gốc từ gốc được ra 5 60 vâng. phân bà con vâng. bón mà ra đi ngoài tán thì tán nó đến đâu tán nó ăn ra đến đâu thì bà con bón từ đấy vào đến gốc bưởi cách 50 phân chứ vâng. các bà con không được bón tất trong trong gốc mà cứ không được bón sát gốc cụ thể là đấy. có phải gợt đất lên không còn bà con thì mà có phải gợt đất lên không ạ nếu các bà con mà gợt đất ý, thì bà con nếu có cái cào bằng cào bá răng của các cụ ngày xưa mà hay đi ừ. cào ừ. phân đánh phân ý ừ. Vâng. thì mình chỉ cào qua thôi cách gốc độ khoảng năm sáu mươi phân các bà con cao cào qua thôi ừ. nhưng mà tránh đừng để cho bị đất dễ đừng để cho nó tổn thương ừ. còn nếu các bà con mà cào ấy thì để khoảng 7 ngày sau thì các bà con cứ bón trên mặt thôi ừ. chứ còn không phải cuốc cào ừ. lên cho đất cổng cổng sồng sảnh lên là được rồi nó không bị bị ừ, trong một năm rồi ừ. và bà con không cần cuốc gọi là sới váng nhẹ sới váng, qua nhẹ. nếu các bà con là cuốc ấy, thì cái rễ nó tổn thương ừ. thế xong bắt đầu là nó phải đến tháng rưỡi thì nó mới tỏi được ừ, dễ ra ừ. Vâng. đấy cái nhất cái thứ hai mà nó sẽ bị nấm bệnh xâm nhập xâm nhập vào thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến cây thì các bà con có bón vào thì nữa xong mai kia cây nó cháy bị nấm bệnh thì có ra hoa ra ra hoa xong nó không đậu quả xong nó không dụng vâng. tôi khuyên bà con như thế vâng. đấy còn xong là các bà con bón phân bón nhất NPK xong hết rồi là khoảng khoảng một tuần lễ sau hoặc 10 ngày bà con rắc vôi bột lên chung quanh gốc rắc tại sao lại lại phải rắc sau vôi bột nếu mà rắc cùng ấy thì là vôi bột vôi bột ấy, thì nó sẽ phá hủy cái NPK sợ nó, nó phá hủy đấy cho nên không được không được rắc cùng đấy hoặc là rắc trước chắc hoặc là rắc trước đi trước khoảng tháng uh, ờ, 10 dạ. ngày ừ. hoặc nửa tháng thì ừ. xong bác rồi bác bà con mới tặng em được cái can này chị thế thôi rồi dạ, cảm ơn đi ui sai thế cây nào cũng sai đẹp quá hai tháng nữa thì chín vàng hết cả vườn bể diễn này anh anh quang ơi cho em hỏi này cái cái cái vấn đề mà sau bón lót ấy, thì bón thúc anh bón theo giai đoạn bón bón thúc để quả đẹp tăng thêm ờ, nó nhà lớn như anh thì anh bón những cái gì anh có thể cho mọi người biết từng giai đoạn mà anh bón như nào không? vừa vừa rồi là cái ờ, chảy quả xong là bón lót thì giờ bắt đầu bón ờ, bón bón thúc tức là sau tết là bón sau bón, sau tết là bón thúc để cho nó ra hoa dạ. và đậu quả non thì bà con phải bón là nếu cây 200 quả ừ. thì bà con phải bón một cân một một cân NPK ừ. thì cái tỷ lệ của nó là một cân một gốc hả cứ từ từ anh nói một cân một gốc tỷ lệ NPK là 20 20 15 ừ. nhưng với lý do là các bà con phải bón làm ba đợt ừ. đấy lúc bắt đầu Quả chuẩn non. bị có hoa nhú hoa lên ừ. và hoa chuẩn bị nở thì ừ. bà con sẽ bón một cân nhưng trong một cân đó thì bà con phải chia làm ba lần ừ. mỗi một lần bà con chỉ bón ba lạng Ừ. rắc xung quanh gốc trong cái cây đó là 200 quả rồi bón giữ bón giữ ừ. chứ không các bà con không được bón một cân bởi vì lúc ý là hoa nó rất nhạy cảm sợ bón nhiều là nó dụng hoa đúng không đấy nó sẽ giúp mất hoa thì các bà con chỉ bón độ khoảng 3 lạng một gốc thôi ừ. đấy thì xong bắt đầu nó bón 3 lạng mà nó nở hoa xong rồi nở hoa rụng hết cánh hoa bắt đầu nó đậu quả con thì bà con chỉ bón đến hai lạng thôi ừ. lại rắc xung quanh thì bắt đầu con xịt nước qua ừ. đấy xong bắt đầu bằng quả chanh thì bà con ông ý bón hết 5 lạng là được ừ đấy thế để cũng ý là mình làm cho nó, nó ổn định ổn định, ổn định rồi nhất cái thứ hai là nó quý mình làm cho nó lớn quả nhanh đấy để nó chống dụng để sinh lý ừ. cái quả đó đấy nên bằng quả chanh thì bà con nó nghĩ phải phải thêm cái canxi bo cun hay là cái gói canxi bo của nó là, là các bà con bón gốc à đấy à cái bón gốc có phải có canxi bo canxi bo thì nó làm nó nó làm dai cho nó, nó dai cuống trong đó nó có sinic rồi ừ. nhưng mà mình vẫn phải thêm canxi bo sinic nó cũng làm dai cuống nhưng mà vị sinic nó chỉ được 5% Cachibon nó thêm 50% là 10% thì nó sẽ đỡ không được bị dụng quả sinh lý nếu các bà con không bón xinic và bón không bón canxi bò sẽ bị dụng đấy là cái giai đoạn gọi là giai đoạn, quả nó giai trưởng thành quả quả trưởng thành bằng quả chanh à. đấy. Thế tiếp theo là giai đoạn tiếp theo là, là giai đoạn tiếp theo thì lúc đó qua thì, qua cái 3 tháng 3 lần bón là qua 3 lần gì? bón rồi thì, thì, thì đến lần tiếp theo thì lúc ý bà con sẽ thể bón được bảy tám nặng được dạ. yeah. hàm, lượng, hàm lượng hàm lượng nó thay đổi đúng không hàm lượng của nó là vẫn 20 20 năm tưởng tăng tăng lên không chưa xong rồi đấy sang đến tháng thứ tư hết tháng hết tháng thứ tư này sang cái tháng thứ năm thì nó to hơn quả chanh ừ. thì lúc đó thì ta lại bón này NPK thì tỷ lệ đạm nân thấp cani cao một chút đúng rồi để nó vào muối rồi thì bắt đầu nó chuẩn bị vào muối nó bằng nắm tay rồi lên rồi thì bắt đầu nó vào muối, thì lúc đó thì ta lại bón là 17 năm 23 ừ. đấy 17 năm 23 thì là 17 ừ, đạm là Đạm là 17. Đạm 17. Lân là 5%. Lân là 5 và kali là 25. Hạ kali tăng lên để cho Đấy, nó tăng lên quả nó chắc thì quả. nó vào quả nó chắc quả. Thế nếu mà con là vươn bón thì bón theo cái quy cách của 20 20 năm thì quả bưởi của bà con sẽ bồm. Mà đã bồm rồi bà con không chữa được nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Không chữa được. Kể cả cây sai bà con không chữa được. Đúng. Nó bồm ngay từ lúc bé. Vâng. Đấy cho nên các bà con phải đấy, phải cái bón đấy là kỹ thuật. Là cái quan ừ, quan trọng nhất. Đấy Ừ. quan đấy còn nếu bà con mà chưa chưa không biết thì sẽ tôi sẽ tư vấn cho bà con thế em hỏi anh một tí được cái phân silic ờ, của chỗ chị Tân này phân bón Bắc Giang này này đây là phân silic silicon thì anh phun theo định kỳ như nào còn để cho mọi nếu mà phun phân bón silic silic silicon tân thất bạc giang mình có thể bên, đi vừa nói tiếng vâng. sang cái... của bên công ty ấy, vâng. thì mình bón ở dưới gốc rồi bón dưới gốc rồi, rồi. Vâng. lúc bón bón bón, phun là định kỳ một tháng còn phun định kỳ ấy, thì chảy quả xong thì các bà con phải phun ừ. thì và từ từ đó là phun đến đến phun đến đến tầm nào phun đến bắt đầu quả nó bằng nắm tay các bà con thôi thôi à? còn lúc mà bắt đầu chưa có chưa có hoa ấy, thì ừ. bà con sẽ phun khoảng tháng hai lần à. còn lúc chấm có hoa thì bà con phun làm tháng 3 lần thế xong các bà con cứ tháng 3 lần tháng 3 lần ừ. à, cứ theo như thế định kỳ cứ tháng 3 lần, tháng 3 ngày một lần phun silic vâng từ ngày một lần còn vâng. nếu mà mai kia mà quả nó bằng gần bắt con rồi đi thì bà con chỉ cần tháng một lần thôi rồi, rồi. Đấy. định kỳ đấy để cho nó làm cho phun cái, cái gói 300 gram lên để cho nó làm nó dai cuống và mẫu mã nó đẹp đúng rồi nó đẹp cây đẹp độ hơn là khả không phun còn à. bón gốc thì nó là một phần để bón nó đưa lên thân đưa đưa, đưa dễ đưa thân đưa lá ừ. nó vào quả nhưng mà nó sẽ không bằng phun hơn phun nó vâng. sẽ hơn phun lên để nó làm cái gì làm tác dụng để nó chống bị sâu bệnh hơn đúng rồi nó sâu bệnh nó đỡ giảm được giảm được bốn phần trăm so với không phun phân bón lá của silicon ừ. tân phát băng giang lên trên cây nếu không đấy. phun thì sẽ cái sâu bệnh tỷ lệ sâu bệnh sẽ rất cao sẽ cao hơn nhưng mà so nếu với phun, phun thì nó giảm được bốn phần trăm bốn phần trăm vâng. so với không phun thì tôi khuyên bà con là nên phun giá thành của nó nhé nếu mà lúc chưa ra hoa thì các bà phun phun 80 lít nước một gói 300 gram còn lúc nó quả to bằng từ bằng quả chanh này đi thì các bà, bà con lại phun được 80 lít nước thì sao giá thành rẻ thế sao các bà con không phun mà các à. bà con đi mua cứ một gói 10 nghìn với lại 15 nghìn một gói về được một bình Ừ. Chắc các, các bạn con không áp dụng. Tôi mà 80 lít nước này là nó lại cho rất nhiều cây. Nó nhiều cây. Nó cho khoảng 15 20 cây cơ. Kia được có mỗi một cây. Nếu phun tí được một cây thì nó rất rẻ chứ nó ờ, không phải rẻ. Nên nên bà tôi khuyên bà con là nên phun. Tôi đã dùng 3 năm nay rồi. Các bà con nếu không tin thì đây giờ tôi đưa lên hẳn chương trình luôn. Vâng. Và các bà con không tin thì cứ xuống tại vườn tôi để tham quan tham quan luôn vườn vâng. có gì tôi sẽ vâng. tư vấn tận nơi cho em uh, em kiểm tra thì thấy là cái lá bưởi nó rất là đẹp xanh màu cây xanh rất đẹp cây đẹp lá đẹp à, cây ờ, cái lực cây thì nó không bị rêu mốc Vâng, không bị Đúng rồi. Phun cái đó nó nó, cây nó, nó chống được rêu mốc mà. Vâng. Cái gói phun đấy. quay gói là đây này. Cây nó sạch vâng. mà nó lực như thế này này. Vâng. Mà mà gọi là cây này cây cỗi rồi đấy. Cây cái này là 19 năm rồi. 19 năm. 19 năm mà cây Nhưng, lực cây vẫn như này. Mà cây nó vẫn trẻ hóa như thế này. vẫn trẻ hóa. Khi mà phun cái túi 300 g vào nó sẽ trẻ hóa cây như này các bạn nhé. Đấy. Các bạn này, đấy những cái cành cao hoặc là đây này, những cái cành như thế này này nhiều nhà này, đây này mèo hết đây này hết đấy. cành này đấy đây còn nó đẹp cành này đây Hai. bên này này nó đẹp cành này Hai nó trẻ hóa cây đấy. hai tháng nay không phun nữa cho nên là cái túi 300 trăm gram bà con bảo đắt nhưng mà thực ra là không đắt không rẻ bởi vì là nó quá rẻ luôn nó phun cho khoảng 20 cây thì vị chi mỗi cây, chỉ có một nghìn thôi mà nếu ta thôi. có 100 cây thì một lần phun ta chỉ có mất 100 nghìn thôi có trăm nghìn và sao các bà con lại không phun và mỗi cây vị chi chỉ vào một nghìn thì một cả nghìn. một từ đầu năm đến cuối năm mình chỉ chi cho cái cây này khoảng độ không đến 10 nghìn chỉ 5 nghìn thôi cho Cũng hẳn, 5 lần cho hẳn 10 nghìn cho hẳn 10 nghìn, thì 10 thì... nghìn trong, trong đó 10 nghìn đó nhá các bà con mất hết nửa quả bưởi mà con bưởi bà con bán giá được 20 nghìn bà con mất hết một quả bưởi Vâng. sao các bà con cho hẳn bằng quả bưởi đi. cho hẳn bằng một quả bưởi đi. sao bưởi thì một quả bưởi mấy trăm quả cho hẳn bằng một quả bưởi đi. Chi phí nó sẽ cứu được vâng. cái tỷ lệ dụng. Vâng. Nó sẽ làm ra cuống nó sẽ chống dụng quả và bà con sẽ mất không nếu ta hy sinh một quả bưởi thì ta sẽ được khoảng vài chục quả vài chục quả luôn vài chục quả đến vài trăm quả có khi đến vài trăm quả nhưng mà nếu ta không chịu hy sinh một quả bưởi thì ta lại mất mấy trăm quả bưởi đấy, đấy. cho bà con phải hiểu thì ờ, cái này chúng tôi sẽ còn à, trở lại cái vấn đề mà dùng cái phân xinic để phun cho bưởi để làm dai cuống chống dụng quả cho quả chắc quả đẹp mã đẹp và đây mình cứ dung thoải mái đi dung thoải mái không dụng các bạn này dung thoải mái nhé bất kỳ quán các bạn ơi nếu chúng ta muốn được thưởng thức bưởi tháng 19 sớm ngon như thế nào chất lượng làm sao và những kỹ thuật ứng dụng phân bón silic để à, trồng bưởi cho đạt được cái hiệu quả cao thì mời các bạn chúng ta đến cái vườn bưởi của nhà ông Nguyễn Hữu Quang ở thôn 6 ở thôn 6 Thượng Mỗ Nam Phượng Hà Nội để đến đây chúng ta vừa chiêm ngưỡng vừa được thưởng thức và vừa được học hỏi rất nhiều kinh nghiệm à, về chăm sóc bưởi à, cũng như là cái kỹ thuật phun như thế nào để những hạn chế những cái cái cái dụng bưởi rồi chống nấm vân vân và nếu như các bạn muốn đến muốn mua bưởi thì các bạn liên hệ với số điện thoại của ông Nguyễn Hữu Quang là ông thể nói cho anh anh đọc số điện à, thoại à, tôi tên là Nguyễn Hữu Quang số điện thoại của tôi là 0908 01 3591 bạn ơi chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của ông Nguyễn Hữu Quang ở đây để các bạn tiện liên hệ và nếu những bạn nào đặt mua bưởi sạch bưởi ngon thì liên hệ với ông Quang nhé và giá bưởi hiện nay đang ông đang bán ở giá bao nhiêu? Giá bưởi hiện nay của tôi là nếu các bà con mà đến tận vườn mà mua loại một của tôi thì tôi sẽ bán cho bà con là giá 20 ngàn 20 một ngàn. quả loại một còn nếu mà các bò các bà con là không tới được mà tôi sẽ chở đến nơi là tôi sẽ lấy 25 ngàn một quả à, đấy. Vâng. Thì à, các bạn ơi chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của ông Quang ở đây để chúng ta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 chúc bà con chúng ta là năm nào cũng bội thu trên bưởi <laughs> không bị rụng không bị uh, bưởi khô bưởi xốp xò